Chuẩn bị thuốc gì khi bạn là F0, F1 cách ly tại nhà. Hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, giúp các F0, F1 trang bị tốt kiến thức tự theo dõi sức khỏe tại nhà, khi nào cần gọi bác sĩ, khi nào cần phải vào bệnh viện. Đầu tiên tại nhà nên chuẩn bị các thuốc thông thường như thuốc hạ sốt, tiêu hóa, dạ dày, dầu xoa, các loại vitamin, vitamin C và nhất là nếu có điều kiện chuẩn bị các thực phẩm bổ sung có thành phần kháng thể IgG cao, chẳng hạn như là sữa non alpha lipid lipolite, imup ho để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Dùng nước muối súc miệng, súc họng, xịt mũi. Theo Phó Giáo sư Dung, đây đều là thuốc để tăng cường sức khỏe và đề kháng cho F0, F1 chứ không phải thuốc để chữa COVID-19 tại nhà. Nếu F không phải dùng đến thuốc, phải dùng đến oxy tức là đã đến mức phải vào bệnh viện, Phó Giáo sư nhấn mạnh. Trường hợp F không sốt nhẹ, có thể uống thuốc hạ sốt, uống nhiều nước hoặc bổ sung dung dịch Orezon để tránh mất nước. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng sinh hay các thuốc khác tại nhà. Tất cả các loại thuốc kê đơn phải do bác sĩ chỉ định. Bổ sung tỏi, sả vào thực đơn mỗi ngày, ăn đầy đủ nhưng cũng không nên ăn quá nhiều, kết hợp vận động, tập luyện để nâng cao sức khỏe, cố gắng thư giãn giữ tinh thần thật tốt, không nên quá lo lắng, hoang mang. Ở nhà có thể trang bị một số dụng cụ thông thường để theo dõi sức khỏe như thiết bị đo độ bảo hòa oxy, đeo ở đầu ngón tay, giá bán loại này khoảng 200.000 đến 500.000 đồng, máy đo huyết áp tại nhà, nhiệt kế. Nếu có điều kiện thì mua máy đo độ oxy bảo hòa trong máu ngoại VSPO2 để theo dõi. F0, F1 cách ly tại nhà phải tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày qua phần mềm hoặc thông báo cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt, cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ. Người bệnh có dấu hiệu sốt tăng lên, ho khan, tức ngực, biểu hiện hô hấp, đến nhịp thở nhanh trên 20 lần phút, so với mức bình thường là 16 đến 18 lần phút. Cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, can thiệp kịp thời. Bệnh nhân trở nặng đột xuất, khó thở, chuyển sang viêm phổi, gọi cấp cứu đưa tới cơ sở y tế song phải đảm bảo điều kiện đưa đi cấp cứu, có tư vấn của bác sĩ để tránh lây nhiễm cộng đồng và nguy hiểm tính mạng người bệnh. Bộ Y tế hôm 13 tháng 7 cập nhật phát đồ điều trị, rút ngắn thời gian điều trị bệnh nhân COVID-19, F0 không triệu chứng, cho phép cách ly điều trị tại nhà với điều kiện có kết quả xét nghiệm RT, PCR ngày 10 âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp, không còn khả năng lây nhiễm hoặc rất thấp, nhà nơi cư trú đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lây nhiễm. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục xét nghiệm RT, PCR tại nhà vào ngày thứ 14 và 21. Bệnh nhân tự theo dõi về tình trạng sức khỏe, báo cáo với cơ quan theo dõi y tế hàng ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Trước đó Bộ Y tế cũng cho phép cách ly F1 tại nhà, với điều kiện tuân thủ các yêu cầu về phòng dịch dưới sự giám sát của địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin, cần chuẩn bị gì khi bạn là F0, F1 cách ly tại nhà, trên kênh Sức khỏe và Cuộc sống. Nếu thấy hữu ích hãy like và đăng ký kênh để được theo dõi những bản tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an.